What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và khám phá mọi bản phím cơ mới nhất đến từ hãng Idora Và cái mã của nó sẽ là EK387L Cái chữ L này có nghĩa là Lite Tức là nó sẽ là một cái bản uh, có giá thành thấp hơn là bản EK387 RGB bình thường Và nó sẽ có đèn LED RGB luôn Cái hộp của nó sẽ là màu nâu nâu nâu đậm như thế này ừ. ở đây nó cũng sẽ có một số cái thông số cơ bản tất nhiên thì chúng ta nhìn thấy rằng đây cũng sẽ là dòng TKL giống như con EK387 RGB bình thường thôi ok bây giờ mình sẽ cùng đập hộp mà này nhé à, mở ra trong hộp thì chúng ta thấy có một cái khác là ở trong này nó sẽ không có cái túi chống sốc mà nó sẽ đi kèm luôn với là hai cái miếng ờ, mút ở hai bên đây ở đây chúng ta sẽ có cái tờ hướng dẫn sử dụng các bạn nên giữ lại cái tờ này tại vì nó sẽ có rất là nhiều cái chức năng mà mình cần phải sử dụng tới ok tiếp theo chúng ta sẽ được hãng tặng cho một cái chống bụi à, bằng nhựa đó, tấm chống bụi này thì mình thấy nó có vẻ tốt hơn là cái phiên bản cũ để soạn sò hơn nó cứng cáp hơn một xíu ok chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp nữa và dây cáp này là dây cáp tai C tuy nhiên thì cái dòng cái cáp này thì nó lại là bọc nhựa thôi chứ không phải là bọc dù như cái dòng 387 đây chúng ta sẽ có thêm một cái nhổ ok cáp uhm, khá là nhỏ nhổ kỳ cáp bằng nhựa bình thường thôi rồi đây chúng ta chịu bàn phím chịu bàn phím này thì nó sẽ không có được bọc chống sốc mà nó sẽ được đặt giữa hai cái đệm nó sẽ có đôi chút khác biệt nếu các bạn để ý thì cái nút ở đây thì nó sẽ có thêm cái nút đèn này và nó sẽ có hiện thêm các cái nút function ở trên này nữa các cái chức năng phụ còn EK387 RGB thì uh, loại bình thường á, thì nó sẽ không có hiện các cái chức năng này lên và đồng thời cái đèn báo này của nó cũng khác nữa nó sẽ có ba cái đèn báo và cũng như là sẽ có ký hiệu trên này còn riêng con EK387L này thì không thì chúng ta sẽ đi sơ qua về phía bên ngoài trước đây chuẩn TKL thì các bạn nhìn thấy rồi form này khá là chuẩn và nó sẽ thiết kế theo cái kiểu đó là switch chìm và cái vỏ bên ngoài nó sẽ bao lấy chân của cái cáp chúng ta sẽ không thấy ờ, lộ chân switch ra ngoài đây là một cái kiểu ờ, high profile phổ biến ở mặt sau thì chúng ta vẫn thấy cái kiểu DJ ba đường gọn gàng như của thằng IDRA 3.7 và chúng ta vẫn sẽ được trang bị cái lẫy này để nâng hạng tới hai nấc để độ cao khá là tiện và chúng ta sẽ vẫn có những cái tấm cao su chắc chắn ở bốn bên đây đây là một cái thiết kế kiểu như khá là chuẩn rồi và nó gần giống như là y chang với EK387 RGB thôi và về cái độ cứng cáp của nó thì đây là một trong những cái bàn phím mà mình thấy với cái tầm giá rẻ mà nó có cái chất lượng build cực kỳ cứng các bạn có thể cầm lên khá là đầm tay và khi chúng ta vặn xoắn thì không hề có cái độ mà gọi là độ cong bên ok bây giờ mình sẽ tháo cái keycap của em này ra em này thì đang sử dụng đó là keycap ABS double shot cái keycap của em này thì làm khá là mỏng nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể nên thay một cái bộ keycap xịn sò hơn để tăng trải nghiệm gõ và tuy nhiên thì nó vẫn được làm double shot để chống bay chữ nhé các bạn yên tâm và vẫn sẽ có hỗ trợ xuyên led cho các bạn luôn ở phía dưới cái kép thì chúng ta có thể nhìn thấy thì em này đang sử dụng đó là switch của thằng Huono à, đây là một cái dòng switch giá rẻ và cũng có chất lượng khá là đồng đều cũng như là ổn định theo thời gian với cái độ bền của nó là khoảng tầm 50 triệu lượt nhấn hiện tại thì em này đang có 3 dòng switch đó là blue red và brown tí nữa mình sẽ cùng test ba cái dòng switch này nhé về cái kết nối của em này thì em này sử dụng cáp rời chuẩn Type C và đây thì nó cái chỗ cắm của nó sẽ nằm sâu ở trong này về cái cáp rời này cũng khá là tiện vì nếu như mà các bạn muốn thay một cái gì cáp xịn sò khác thì chúng ta vẫn có thể thay một cách dễ dàng nhất là chuẩn tai C và phiên bản trên bàn của mình đây đây là phiên bản RGB nên mình sẽ cùng cho các em xem các cái chế độ đèn led của em này nhé led của nó khá là đẹp và sáng đấy Thank <laughs> you. như vậy là mình đã thử cho các bạn nghe ba tiếng khác nhau giữa ba dòng đó là brown red và blue thì à, về cái tiếng nào các bạn có thể tự lựa chọn theo thích của mình tuy nhiên thì mình vẫn thích red hoặc là brown hơn còn blue thì bây giờ nó hơi ồn ào ok về cái à, trải nghiệm gõ thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái quan điểm của mình vì em này là cái bản lead cho nên là những start này thì nó để hoàn toàn là stock luôn là chưa có lúc hay là cân gì hết thì nó cực kỳ là lọc sọc là dạ, các bạn nghe đấy rồi đấy à, tuy nhiên thì cái này nó là cái bản like tức là giá khá là rẻ trong khoảng tầm 700 ngàn thôi thì nó cũng là một trong những cái con có cực kỳ nhiều ưu điểm rồi và nếu như các bạn muốn ngon hơn thì các bạn có thể phải mở ra và lúc lại các step này để ổn định hơn và cái switch Hono thì đối với mình thì đây là một cái dòng switch giá rẻ ổn định thôi chứ còn rõ ngon thì không phải là ngon vậy tổng kết lại thì con này sẽ có những điểm lợi gì và những điểm gì chưa được đầu tiên phải nói đến đó là cái mức giá thành của nó là rất rẻ với 700 ngàn thì các bạn có thể có bàn phím TKL và nó có các cái ưu điểm cực kỳ ngon ví dụ như là điều chắc chắn này các rời tay si hoặc là có hệ thống đèn led RGB cực kỳ ngon chúng ta còn có cả phần mềm kích tôm nữa tuy nhiên thì cái phần mềm nó khá là củ chuối Ừ, còn những cái thứ còn lại ví dụ như là cái cap ABS double shot hay là switch thì nó cũng bình thường rồi không nói làm gì à, về cái nhược điểm của nó thì có lẽ là những cái stack này chưa được ngon cho lắm thì cái này mình phải chấp nhận thôi và cái hệ thống đèn báo này mình thấy nó làm hơi chói đối với mình ừ, và nó cũng nhìn nó cũng hơi chuối ngoài ra thì à, con này còn cái nhược điểm gì nữa không nhỉ có lẽ là không còn <laughs> nhược điểm gì nữa tại vì nó quá ngon trong cái tầm giá này rồi ok nếu như mà các bạn muốn tham khảo à, các cái thông tin sâu hơn về em này thì có thể vào link ở dưới phần mô tả nhé và nếu như các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì để lại comment ở dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ like share và ủng hộ kênh bot gear nhé bye bye